chào mọi người đã đến với kênh của mình nha thì hôm nay mình à, chia sẻ đến à, mọi người là sửa quạt cách à, sửa quạt gió nha thì ở đây là mình có cái quạt gió hiện tại bây giờ là cái quạt gió này nó không không chạy thì để sửa cái quạt gió này thứ nhất là mình phải kiểm tra cái quạt gió kiểm tra cái quạt gió mình coi cái công tắc này có có ăn điện hay không đó công tắc này nè hoặc là cái à, tụ đề à, của cái quạt gió nó còn hay không để cho quạt gió nó nó chạy được nhưng mà mình kiểm tra thì cái quạt gió này thì à, nó không có hoạt động và nó không chạy nha mình bật công tắc lên thì nó cũng vẫn không có hoạt động và nó không có nghe kêu gì hết đó là, là lý do mình kiểm tra thì dây dây điện vào thì nó cũng vẫn bình thường nó không bị đứt thì hôm nay là mình à, quyết định là mình à, sẽ thay cái à, cái lốc mới cho cái quạt gió này thì mình à, chuẩn bị <clears throat> là mình à, mua nguyên một cái à, cái nồi ở đây là cái nồi của cái à, quạt gió thì cái nồi này á, là cái à, gắn vô luôn cái lốc luôn hả đó thì đây là cái lốc thì à, ở đây á, là mình cũng có một cái lốc cái lốc thì mình mua về thì à, có cái à, hướng dẫn cho mình là cách à, đấu nối dây à, cách đấu à, đấu nối dây thì à, ở đây cái lốc này á, thì à, nó đã gắn vô sẵn rồi giờ mình chỉ cần ghép vô cái quạt gió thôi thì đây là cách sửa quạt gió tại nhà mình chia sẻ đến à, cả nhà nha rồi bây giờ thì à, đấu dây này thì à, mình thấy ở đây là có 5 sợi dây nha 5 sợi dây và có 5 màu màu à, xám màu trắng màu vàng màu đỏ và màu à, xanh đó xanh thì như năm màu này á ở đây nó có cái hướng dẫn là cả nhà đó, theo à, cái hướng dẫn nha thì cái màu vàng á màu vàng màu trắng và màu xanh thì à, là dây à, của số nha dây dây của số tức là màu vàng này nè màu vàng màu trắng và màu xanh là dây của số là số 1 số 2 số 3 tương ứng với số nha còn cái dây màu đen này á, là dây nguồn vào đó dây màu đen là nguồn vào và cái dây đỏ này á, là được nối tiếp với à, tụ đề nha dây đỏ này nối tiếp với tụ đề thì ở đây là có cái hướng dẫn thay vì mình mua cái lốc này mình mua cái lốc này về để mình gắn vô mình gắn vô hai chụp nhưng mà mình không à, mình mua luôn nguyên bộ tức là mình mua chụp này luôn chụp à, trước với chụp sau rồi luôn mua sẵn hết rồi về là chỉ cần là mình gắn cho thôi rồi mình lấy cái lốc à, của cái máy trong cái quạt mình ra rồi mình mua cái à, lốc lốc khác để mình lắp vô mình xài tiếp thì đây là cái cách mà để cho anh chị sửa quạt gió tại nhà rồi giờ mình bắt đầu vào công việc nha thì cái mình chuẩn bị là cái mỏ hàng mỏ hàng nè rồi nhựa thông để mình làm sạch chày nha và chày hàng rồi vít kềm điện để mình mở ra Đó. dụng cụ mình thì làm thì rất đơn giản thôi nha rồi giờ là mình à, sẽ mở cái quạt gió này ra để mình à, sửa chữa mình lấy cái này ra để mình sửa chữa nha rồi thì mình gỡ cái chụp này ra trước thì mình à, sửa thì chắc ăn là cái à, máy nó sẽ chạy và mình à, làm thì nó cũng à, rất dễ thôi giờ mở cái à, cái nút để chặn cái à, cánh quạt gió ra thì mình mở xoay thuận chiều nha rồi mình lấy cái à, cánh quạt à, gió này ra nè rồi mình lấy ra xong tiếp theo là mình à, gỡ cái nút này ra nha cái nút này ra thì à, cái nút này bị gãy rồi nè cả nhà À, cái nút này, này nó bị gãy nè các bạn đó. rồi giờ thì cái này thì mình không cần phải à, gỡ lấy ra cũng được nó gãy ra luôn đi rồi mình lấy cái này ra nha rồi à, mình cái quạt này là do nó gãy cái phần ở trên này nè mình gãy phần ở trên này thì mình cắt luôn mình cắt luôn cái đầu rồi mình lấy ra rồi mình dặn mình lấy cái nắp ở trên này ra nè rồi mình gỡ ra xong rồi nè các bạn thì à, mình kiểm tra thì à, mình thấy à, cái lốc rất là dơ nè cái lốc quạt rất là dơ và các bạn thấy không là nó đã đứt dây à, nó đứt dây à, phía à, trong cái lốc này thì cái máy nó sẽ à, không chạy thì à, bằng cách khắc phục á, là thứ nhất á, là mình thay luôn cái lốc mới nha rồi thì mình à, gỡ ra các bạn đó thì à, các bạn thấy nha ở ờ, sở ở đây là cái lốc cũ của mình thì nó cũng ra 5 dây thì dây đỏ thì được nói nối tiếp với ờ, tụ đề và nói vào cái nguồn nguồn điện thì ờ, dây trắng á, dây trắng dây vàng và dây xanh là dây số thì dây trắng là số 3 dây vàng số 2 và dây xanh là số 1 thì cái lốc mới của mình đó đây cái lốc lốc vật mới nha thì ở đây á các bạn thấy á, nó cũng có là 5 dây thứ nhất là dây đen thứ hai là dây đỏ thứ ba là dây trắng thứ tư là dây vàng và thứ năm là dây xanh thì mình chú ý là mình gắn khi mà mình cắt sợi dây trắng ra thì mình gắn đúng vào vị trí là sợi dây trắng còn dây à, vàng thì mình à, gắn đúng vào vị trí dây vàng dây xanh thì à, gắn đúng vào vị trí của dây xanh và dây đỏ thì nói trực tiếp vào tụ đề nói trực tiếp vào tựa đề và nói tiếp với dây đen này là gọi là dây chạy thì mình à, nói à, vào đây thì đây là cái cách mà mình à, sửa vật gió tại nhà nhanh nhất nha và dễ nhất thì trước khi mình gắn cái lốc mới này vô thì mình lấy cái dây này ra nha mình dùng mỏ hàng để mình tháo dây này ra rồi thì mình bắt đầu mình lấy dây này ra nha mình dùng mỏ hàng đó mình lấy chì ra lấy chì này ra cho nó sạch và các bạn nhớ là khi mà mình lấy ra mình nhớ nha dây số 3 ờ, là dây trắng nha số 3 là dây trắng còn số 2 là dây vàng số 1 ờ, là dây xanh để một hồi là mình gắn cái ờ, lốc mới vô thì mình dễ phân biệt và mình không cần phải coi lại cái sơ đồ của cái lốc quạt gió nữa mà mình chỉ lấy cái này ra thôi mình lấy rồi mình hàng lại à, lúc mới vào đây ở đây là cái à, nguồn dây à, dây nguồn điện vào nè thì mình cũng à, dây nguồn điện vào thì mình để lại mình không có lấy ra mình chỉ có lấy cái dây của lốc quạt gió vào thôi rồi mình lấy cái dây à, chạy này đi đây là dây đề nha dây đề là dây màu đỏ rồi mình lấy ra xong ha và mình rút cái à, cái lốc này ra về cách thay à, quạt gió này cách sửa quạt gió này tại nhà thì rất là dễ à, các bạn theo dõi video mình thì các bạn làm được à, cách sửa quạt gió à, tại nhà nha Đó. cái cò này mình không cần phải lấy ra đâu mình chỉ cần lấy cái lốc ra thôi rồi mình rút cái này ra nè Đó. rồi đây là cái lốc mình mới là giờ lấy ra lốc cũ nè cũ nè lốc này rất là mỏng lốc này à, rất là mỏng luôn và dây của cái à, quạt này là dây à, dây nhôm rồi nó mình kiểm tra đến chút xíu nữa mình lấy đồng hồ rồi mình kiểm tra coi cái lốc này còn có xài được hay không nha quạt nó trong này nó có cánh quạt ừ, để cho cái à, nó mát nhiệt á để cho nó tỏa nhiệt cái sợi dây rồi giờ mình bỏ này qua bên đi rồi thì ở đây là mình có cái lốc mới nha lốc mới luôn chụp mới luôn mình gắn vô đây đó mình gắn vô đây rồi mình gắn uh, vô đây nha đó, mình gắn vô rồi mình gắn vô như vậy là được rồi nha để mình coi cái trụ nó có nằm tới đâu nè gắn vô cho nó nghe cái khớp rồi rồi à, mình lắp vô xong á, thì à, mình à, luồn dây luồn dây xuống dưới này để mình à, hàng vô nha rồi mình luồn vô xong rồi nè rồi mình à, cột thêm một cái à, <clears throat> dây rút để mình giữ cố định cái dây này lại khi mà cái quạt nó chạy thì nó lúc lắc lúc lắc mình mở lên nó xoay dễ bị đứt cái đầu dây này mình còn cố định lại chỗ này một cái rồi mình cắt nó rồi tiếp tục là mình à, hàng dây vô nha thì à, ở đây hồi nãy là mình lấy ra là sợi dây trắng rồi vàng rồi xanh mình nhớ để mình hàng vô hoặc là à, các bạn theo dõi cái ờ, sơ đồ hồi nãy là mình có chia sẻ với ờ, các bạn á, là là cái sơ đồ nó dây ở đầu video đó các bạn theo dõi nha và mình hàng vô mình hàng dây của của lóc quạt vô công tắc số rồi đầu tiên là mình hàng à, dây trắng trước nè rồi à, kế là dây vàng và kế là dây xanh nha thì à, dây trắng là số 3 dây vàng là số 2 và dây xanh là số 1 mình hàng vô đây rồi mình cho vô một ít nhựa thông để làm sạch chì rồi mình hàng lại nha rồi một sợi dây trắng mình hàng xong tiếp là là mình hàng dây vàng rồi số 2 mình hàng xong rồi tiếp theo là mình hàng dây xanh là số 1 nha rồi mình hàng dây số 1 xong rồi tiếp theo là mình hàng tụ nha thì à, tụ này là dây đỏ đó dây đỏ này thì mình hàng nối tiếp nối tiếp vô tụ nha rồi giờ mình hàng à, dây đỏ này nè để mình hàng nối tiếp rồi mình hàng à, vô chân trụ tụ đầu tiên nè tụ này thì mình dùng một tụ tụ là 1.2 UMF à, rồi mình hàng vô đây rồi xong một con tụ ha xong một chân tụ ha rồi còn lại dây đen dây đen với à, dây, dây à, <clears throat> nguồn điện vào thì mình nói chung và mình hàng nối tiếp với tụ nha rồi thì là mình đã hàng dây xong nha mình đã hàng nối dây xong và tiếp theo là mình gáp vô để à, mình à, mở quạt lên à, coi nó chạy như thế nào nha mình gắn cánh quạt gió vô nha thì mình lóc này đúng ra là mình xài quạt 5 cánh nhưng mà mình xài quạt ba cánh cũng được để mình thử coi nó vừa không rồi vừa luôn nè đó vừa luôn cánh mới luôn vừa luôn rồi mình gắn cái nút vô nút để giữ cố định lại rồi mình gắn cái nút này vô đó rồi mình à, gắn cái chụp vô nha thì à, trước khi gắn cái chụp này thì mình gắn cái niềng vô trước để mình à, giữ cái chụp trước này nè rồi thì mình gắn cái nắp sau vô xong rồi nha các bạn rồi tiếp theo là mình thử cho mình thử cho các bạn coi nha đây thì mình cho nguồn điện vào nè đây mình bật lên nha Đó. rất là mạnh luôn nha rất là mạnh và êm luôn số 1 nha đây nè ba nhanh hơn Đó. quạt ta chạy lên à, bình thường rồi nha như vậy là mình đã à, chia sẻ cho các bạn là cách à, sửa quạt gió tại nhà đến đây là hết nha các bạn à, đăng ký kênh và nhấp vô nút chuông để khi mình có video thì các bạn nhận được video mới nhất của mình và bây giờ mình xin hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha